năm con gái của bến tre Có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé Về quê em rừng dừa xin bác nhé Con gái bến tre dịu dàng là chất phát Phải ý nhau rồi thôi ba má mình cưới luôn Lời em nói đâu phải là nói suông Cưới em rồi chắc chắn anh không khổ Xin cho anh một thằng cô tí đau lòng anh không lỗ